Xin chào anh chị nhà đầu tư. Đến nay thì đã kết thúc quý 1 của năm 2023 thì cũng nhiều anh chị trao đổi thắc mắc việc tích sản 2023 như thế nào cho nó hiệu quả hướng đến tương lai. Thì hôm nay uh, thay mặt cho ZFIN Việt Nam thì tôi sẽ chia sẻ cái vấn đề 2023 tích sản cổ phiếu như thế nào. Thì thứ nhất là về cái khó khăn thì vẫn còn nhưng mà khó khăn nhất thì đã qua đi. Thì khó khăn nhất ở Việt Nam thì được đánh giá vào cái giai đoạn tháng 11 năm 2022. Khi đó xảy ra hàng loạt các cái vụ án kinh tế lớn ở Việt Nam và cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam rất nhiều các cái nhân vật nổi tiếng, ví dụ như là bà Trương Mỹ Lan chẳng hạn. Thì từ đó ảnh hưởng rất nhiều đến cái nền kinh tế của chúng ta cũng như thị trường chứng khoán và các cái kênh như kênh trái phiếu rồi là ngân hàng thì ngân hàng SCB ngân hàng Sài Gòn đó, thương mại Sài Gòn thì đã về cơ bản đã bị ngân hàng nhà nước tiếp quản và xử lý thì điều đó đã diễn ra rất là nhanh chóng và khiến cho toàn bộ hệ thống ngân hàng của chúng ta bị căng cứng thanh khoản và lúc đó là có thể nói là một cái giai đoạn vô cùng khó khăn của thị trường tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung. Đến bước sang năm 2023, mọi khó khăn thì vẫn còn, ví dụ như xuất nhập khẩu của chúng ta giảm do các cái đơn hàng từ cuối năm 2022 kém. Nhưng mà cái việc suy giảm này thì về cơ bản là nó cũng đã được chúng ta ước tính dự báo một cách tương đối uh, tương đối rồi và cái khó khăn nhất thì theo những số liệu mà chúng tôi thu thập được về xuất nhập khẩu thì có thể diễn ra vào cuối quý 1 và đầu quý 2 năm 2023. Thì trong đầu quý 2 2023 thì cũng đã có nhiều ngành, nhiều doanh nghiệp cũng đã có được cái đơn hàng gia tăng rồi. Tuy nhiên thì cái việc gia tăng này thì nó vẫn gọi là phân hóa rất lớn chứ không phải là diễn ra một cách ồ ạt toàn diện. Có những cái nhóm doanh nghiệp thì được hưởng lợi nhất định, còn có những nhóm doanh nghiệp thì vẫn còn khó khăn. À, bởi vì trong cái nền kinh tế, lát nữa chúng ta nghiên cứu sẽ thấy rằng các cái nền kinh tế trên thế giới họ cũng không có cái sự đồng pha mà có những cái đất nước đi trước và có đất nước vẫn còn đang theo sau đúng không ạ và tiếp theo cái bức tranh kinh tế về cơ bản tương lai vẫn còn những cái khó khăn uh, nhất định đó là chiến tranh Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng thậm chí có thể có những lúc căng thẳng hơn và kéo nhiều nước tham gia hơn thứ hai là về suy thoái kinh tế thế giới thì khả năng cao có thể diễn ra vào quý 3 năm 2023 nếu tính theo cái thước đo là tăng trưởng GDP âm hai quý liên tiếp thì có thể diễn ra ở Mỹ à, vào quý 3 năm 2023. À, tuy vậy thì cái việc khó khăn hiện nay thì theo đánh giá về suy thoái kinh tế là suy thoái kinh tế ở một mức độ không quá nặng, không quá nặng do uh, các cái vấn đề ví dụ như là hệ thống ngân hàng thì về cơ bản đã tạm thời ổn định và không xảy ra cái việc đổ vỡ hệ thống của các cái chuỗi doanh nghiệp, các cái chuỗi ngân hàng các công ty tài chính như giai đoạn năm 2007 2008 và tiếp theo là cái rủi ro tiềm ẩn về bất ổn chính trị thế giới vẫn tiếp diễn khi mà um, cuộc đối đầu giữa Trung Quốc uh, phe Trung Quốc Nga cũng như là phe phương Tây thì đang diễn ra hết sức căng thẳng hết sức căng thẳng ở trên mọi mặt trên mọi mặt đặc biệt liên quan đến vấn đề chính trị tiếp theo là về cái uh, điều mà người ta rất quan tâm đó là Fed, đó là Mỹ. Thì Fed có thể sớm dừng tăng lãi suất và đảo chiều chính sách có thể diễn ra nửa cuối năm 2023. Thì về việc đánh giá Fed thì rất là khó khăn. Thì chúng tôi xin trích uh, những cái nhận định đánh giá của các cái chuyên gia hàng đầu của kinh tế Mỹ. Đúng không ạ? Thì uh, về cơ bản là cái lãi suất của Fed hiện nay đã tăng lên mức 5%. Đúng không ạ? Tăng lên 5%. Thì vì sao là cho rằng là Fed có thể sớm dừng tăng lãi suất đó là cơ sở tăng lãi suất chủ yếu là lạm phát và chúng ta thấy lạm phát ở bên tay phải trên cùng chúng ta đây thì lạm phát đã rơi về mức 5%, 5% từ mức đỉnh 9,1% vào tháng 6 năm 2022 thì đến nay đã về mức 5%. Thì khi mà lạm phát về mức thấp hơn ý, thì rõ ràng Fed thì bớt đi cái áp lực phải tăng lãi suất quá mạnh, quá nhiều. Đúng không? Và gần đây thì kinh tế cũng rất là yếu kinh tế Mỹ rất là yếu thể hiện qua các cái số liệu liên quan đến việc làm rồi là tiêu dùng rồi vân vân thì từ đó khiến cho Fed cũng cần phải xem xét cái việc là tăng lãi suất sao cho hợp lý để tránh gây sốc cho nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái nặng thì các chuyên gia phố Wall dự báo rằng Fed sẽ tăng một lần lãi suất thêm khoảng 0,25% nữa và có thể đảo chiều chính sách vào quý 4 năm 2020 23 năm 2023 thì cái biểu đồ ở trên cùng tay phải đó là về à, lạm phát còn biểu đồ ở phía dưới tay phải đó là liên quan đến lạm phát lõi thì chúng ta thấy lạm phát thì có dấu hiệu giảm à, nó đều hơn tuy nhiên lạm phát lõi thì vẫn còn gọi là tương đối cao hơn một chút cao hơn một chút và chúng ta cũng cần phải theo dõi thêm để có thể khẳng định thêm về cái vấn đề này tiếp theo về cái chính sách của Việt Nam thì có thể khẳng định là đã đảo chiều và còn dư địa để tiếp tục thực hiện cái chính sách à, tích cực hơn cho à, nền kinh tế và ảnh hưởng tốt hơn cho thị trường chứng khoán. Thì thứ nhất về chính sách tiền tệ và tài khóa của chúng ta đang sử dụng, đang kết hợp sử dụng một cách khá nhuần nhuyễn. Thì lãi suất điều hành đã công bố giảm vào tháng 3 năm 2023 rồi. Và thực tế lãi suất huy động và cho vay cũng đã giảm so với đỉnh khoảng độ gần 1% và cái xu hướng giảm vẫn tiếp diễn trong cái quý 2 năm 2023 này à, rồi là chính phủ cũng phát đi cái tín hiệu là có thể chấp thuận cái việc giảm thuế VAT từ đầu tháng 7 năm 2023 từ đó nhằm kích thích cái tăng trưởng kinh tế thì cái việc giảm VAT này sẽ khiến cho cái giá hàng hóa đến tay người tiêu dùng cuối cùng được giảm thì do đó nó tác động tốt hơn đến cái cầu có thể gia tăng từ đó khuyến khích người dân tiêu dùng nhiều hơn làm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên thì cái việc giảm vát này thì nó cũng có cái mặt tiêu cực của nó. Đó chính là nó có thể làm giảm đi cái nguồn nguồn thu ngân sách của nhà nước. Tuy vậy thì dư địa cho cái việc này vẫn còn khá lớn khi mà nợ công trên GDP của chúng ta mới chỉ là 39,6%, giảm rất mạnh từ mức 47,6% của 2016 cái việc giảm này có thể là do cơ cấu tính lại GDP. Tuy nhiên đây cũng là một cái mức thấp để cho chính phủ còn dư địa để có thể gia tăng cho việc giảm VAT cũng như là dư địa lớn cho việc đầu tư công mạnh trong cái tương lai trong cái thời gian cuối năm 2023 cũng như 2024 và 2025. Đó là những cái nội dung ờ, về cái việc Việt Nam đã đảo chiều cái chính sách của mình và còn nhiều dư địa để có thể gia tăng à, thêm tiếp theo là về cái thị trường chứng khoán thì thị trường chứng khoán thì chúng tôi cho rằng xác suất cao đang có cái dấu hiệu xây nền xây nền thì sau mỗi một cái giai đoạn thị trường chứng khoán tăng và nếu xảy ra điều chỉnh và suy giảm mạnh chẳng hạn thì cái việc điều chỉnh suy giảm này cũng cần một cái thời gian khoảng độ tối thiểu là một năm và thường kéo dài khoảng 1,5 đến 2 năm sau đó mới có thể có cái nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng mạnh. Vì sao lại cần khoảng thời gian như vậy? Và khoảng thời gian này nó dài hay ngắn thì phụ thuộc vào cái sức khỏe nền kinh tế như thế nào. Nếu mà sức khỏe nền kinh tế, sức khỏe nền kinh tế mà ở mức gọi là rất yếu như giai đoạn 2011-13 thì cái quá trình xây nền này thậm chí nó có thể kéo dài 3 đến 4 năm ra 4 đến 4 năm thì lúc ý nó mới phục hồi trở lại và doanh nghiệp mới làm ăn tốt trở lại thì từ đó tạo động lực cho thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên nếu mà nền kinh tế khỏe hơn thì cái giai đoạn xây nền tích lũy này thì nó sẽ có thể ngắn hơn. Ví dụ như 2018 thì tháng mùng 1 tháng 4 2018 đã tạo đỉnh thị trường chứng khoán thì nó mất xây nền đâu đó đúng 2 năm. Thì nguyên nhân là vì sao mà xây nền 2 năm đó là do giai đoạn đó thì sức khỏe nền kinh tế và các doanh nghiệp tốt Thế do đó họ phục hồi và chớp được thời cơ cũng rất là nhanh. Bởi vậy cho nên chỉ 2 năm sau thì đã tăng trưởng trở lại rất là mạnh. Đúng không ạ? Còn giai đoạn hiện nay thì sao? Thì về cơ bản sức khỏe của các doanh nghiệp thì cũng được đánh giá cao. Tuy nhiên về cái nền kinh tế thì chúng ta cũng cần phải theo dõi sát hơn thì để biết được diễn biến như thế nào để xem rằng nó có phục hồi sớm hay không. Tuy nhiên thì thời gian chúng tôi cho rằng tối thiểu nó cũng phải tính bằng bằng năm đúng không ạ? Thì việc tạo đỉnh thị trường chứng khoán thì vào khoảng độ tháng 5 tháng 4, tháng 5 năm 2022 thì đến nay đâu đó một năm và việc xây nền thì chúng tôi cho rằng vẫn còn phải tiếp diễn một thời gian nữa. Vì sao lại vậy? Vì trong cái quá trình tăng trưởng và phát triển mạnh của thị trường chứng khoán thì rất nhiều các cái doanh nghiệp họ đã đưa ra cái việc phát hành tăng vốn rất nhiều. Thì cái việc phát hành tăng vốn này rất nhiều thì cần phải có một thời gian dài, đủ dài để các cái tài khoản mới, các nhà đầu tư mới tham gia rồi đủ phân phối cái lượng cổ phiếu này cho các cái nhà đầu tư đó cho các nhà đầu tư đó tiếp theo là cái việc margin thì của dòng tiền nóng thì cũng phải mất một thời gian hạ dần hạ dần để từ đó trở nên cân bằng hơn bên cạnh đó nữa thì cái cũng cần phải có một cái thời gian mà doanh nghiệp trải qua cái sự tích lũy về ờ, cái sức khỏe của mình để có thể là trở lại thế do đó là cái thời gian um, sắp tới thì chúng tôi cho rằng là khả năng cao vẫn còn phải xây nền thêm nữa trước khi có thể vào một giai đoạn tăng trưởng mới của thị trường chứng khoán. Và cái việc xây nền này hay là việc giảm sâu tiếp thì chúng tôi đánh giá cao hơn, xác suất cao hơn về cái việc là xây nền à, đi ngang nhiều hơn là cái việc có thể sụt giảm à, rất mạnh. Thì tất nhiên cái việc sụt giảm mạnh này là có thể xảy ra nếu có những cái biến cố rất bất ngờ trên nền kinh tế thế giới. Ví dụ như là chiến tranh hay à, các cái à, dịch bệnh lớn như Covid chẳng hạn thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mà với một điều kiện bình thường như hiện nay, những cái thông số như hiện nay thì cái việc đó thì xác suất xảy ra thấp hơn và cái việc xây nền đi ngang để tích lũy thì xảy ra cao hơn. Bởi lẽ thì cái định giá của thị trường chứng khoán hiện nay thì cũng ở mức gọi là vùng thấp trong cái lịch sử thì ở đây chúng tôi sử dụng PB thay vì việc sử dụng PE thì sử dụng PB nó sẽ hợp lý hơn và nó ít biến động hơn, nó minh họa một cách sát với thị trường chứng khoán hơn khi mà đánh giá về tổng quan cũng như là những cái giai đoạn mà kinh tế khó khăn thì chúng ta có thể thấy đấy nó cũng đang ở một cái vùng tương đối thấp thế do đó là cái việc xây nền là đánh được đánh giá cao và lưu ý rằng kể cả kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 1 này là rất kém AZFIN đánh giá này rất kém nhưng mà cái giá trị sổ sách của nó vẫn liên tục tăng lên từ đó khiến cho cái PB của nó vẫn duy trì ở một cái mức rất thấp điều đó thì tạo cơ sở cho cái việc xây nền nó vững chắc hơn thì với cái thị trường chứng khoán như vậy xác suất như vậy thì tích sản thế nào cho năm 2023 để cho các năm tiếp theo thu được cái thành quả tốt thì chúng tôi cho rằng thứ nhất thì phải xuất phát từ cái việc quản trị tài chính cá nhân của mình đó là tiết kiệm kỷ luật và chi tiêu khoa học để có thêm tiền cho tích lũy ờ, vào những cái cổ phiếu ờ, đang ở vùng định giá hấp dẫn như hiện nay Thứ hai là tùy vào mục tiêu và khẩu vị có thể phân bổ nguồn tiền tích sản mới cho cổ phiếu tăng trưởng nhiều hơn à, một chút cho so với giai đoạn trước đó. Thì chúng ta thấy rằng là trong khoảng một năm qua thì biểu hiện của nhóm cổ phiếu phòng thủ là rất tốt. Đúng không ạ? Chính vì thế cho nên là nhóm phòng thủ đã mang lại cái sự an tâm cho nhà đầu tư rất nhiều cũng như là cái dòng tiền để nhà đầu tư có thể vượt qua những cái giai đoạn khó khăn của thị trường chứng khoán từ đó có thêm cái sức mạnh để có thể tích sản lâu dài. Đấy, tuy nhiên thì khi mà thị trường chứng khoán mà có hướng đến trong một vài năm tới mà có thể trở lại tốt thì dĩ nhiên thì dòng ờ, phòng thủ vẫn mang lại cái dòng tiền bền vững nhưng mà để mà có thể sự bứt phá mạnh hơn thì đó là phải là những cái dòng có cái sự tăng trưởng tốt hơn. Thế do đó là chúng tôi cho rằng những cái dòng tiền mới nhỉ còn cái cơ cấu dòng tiền cũ cho um, cổ phiếu phòng thủ chúng ta vẫn nên giữ nguyên một tỷ trọng tương đối tương đối và chúng ta không nên hạ cái dòng phòng thủ mà những cái dòng tiền mới của chúng ta ấy, đưa vào thì chúng ta có thể phân bổ nhiều hơn vào cái cổ phiếu tăng trưởng chứ không có nghĩa là chúng ta đi chúng ta bán các cổ phiếu phòng thủ để chúng ta chuyển vào tăng trưởng thì lúc đó cái rủi ro thì nó lại cao quý vị lưu ý là như vậy nhé dòng tiền mới bỏ vào thị trường chúng ta nên phân bổ thêm một chút cho nhóm cổ phiếu tăng trưởng đó và thứ ba là các cổ phiếu lựa chọn thì ưu tiên các cái đặc điểm sau PB PE thấp hơn so với trung bình quá khứ và càng thấp hơn càng tốt tiếp theo là kế hoạch kinh doanh có tăng trưởng trên hai chữ số tức là cái lợi nhuận người ta uh, kế hoạch cho 2023 là nên tăng trưởng trên 10% thì lúc đó sẽ phòng thủ tốt cho chúng ta hơn đúng không ạ tuy chọn cổ phiếu tấn công nhưng mà nó có tăng trưởng thì nó lại phòng thủ tốt cho chúng ta. Rồi tiếp theo là cổ tức tiền mặt nên có thì được ưu tiên và mở rộng kinh doanh. Đó, doanh nghiệp lại còn mở rộng được kinh doanh trên cái nội lực tài chính tốt nữa thì chúng ta nên lựa chọn những cái doanh nghiệp như thế thì nó sẽ vừa phòng thủ tốt nhưng lại vừa tăng trưởng rất mạnh khi thị trường chứng khoán trở lại. Và hiện nay vì sao chúng tôi lại cho rằng là nên phân bổ dòng tiền mới có thể nhiều hơn vào cái cổ phiếu tăng trưởng. Đó là hiện nay cổ phiếu tăng trưởng đang được định giá thấp hơn rất nhiều so với cổ phiếu phòng thủ. Thì đây là một điều cũng rất hiếm xảy ra và nó chỉ xảy ra những cái giai đoạn suy thoái, khủng hoảng và khó khăn của à, nền kinh tế cũng như của thị trường chứng khoán mà thôi. Thì có rất nhiều các cái cổ phiếu tăng trưởng PE đâu đó chỉ quanh khoảng độ 5 đến 8 lần đến 10 lần. À, PB thì cũng chỉ khoảng độ 0.8 đến 1.5 lần trong khi các cái cổ phiếu phòng thủ hiện nay PE đâu đó rất nhiều các cổ phiếu đã vượt 10 thậm chí 12 13 lần đúng không ạ? PB nó thậm chí còn lên đến 1 đến 3 lần cơ. Thế do đó là đây là một cái sự định giá gọi là sai lệch thì có thể là một cái cơ hội cho chúng ta. Nhưng mà cổ phiếu tăng trưởng thì thường rủi ro cao hơn một chút. Chính vì thế cho nên chúng tôi đưa ra các cái điều kiện rất rõ ràng ở trên tức là PB, PE phải thấp hơn so với trung bình trong quá khứ khá nhiều. Thứ hai là kế hoạch kinh doanh phải tăng trưởng trên hai chữ số. Rồi thứ ba là cổ tức tiền mặt phải nên có thì cho thấy rằng là cái dòng tiền nó rất thực và uh, kể cả khó khăn mà có kéo dài thì chúng ta vẫn có dòng tiền từ cổ phiếu tăng trưởng. Và tiếp theo là doanh nghiệp mở rộng được kinh doanh thì tức là họ đón đầu được cái cơ hội tăng trưởng khi thị trường chứng khoán trở lại, nền kinh tế trở lại. Tiếp theo về những cái lưu ý khi tích sản là nên phân bổ tối thiểu 3 ngành nghề và trên 5 cổ phiếu, không dồn quá 40% cho một ngành nghề. Danh mục nên tối thiểu có 3% cổ tức trên ờ, thị giá nhé, trên giá toàn bộ danh mục. Ví dụ danh mục của chúng ta 1 tỷ thì tối thiểu cổ tức phải được 30 triệu một năm. Đấy là tối thiểu nhé. Đó, tối thiểu. Còn chúng tôi khuyến nghị là nên có cái danh mục cổ tức khoảng 5%. Tức là lúc đó thì cổ phiếu phòng thủ cũng có và cổ phiếu tăng trưởng cũng có thì cổ tức đó tối thiểu là 3% và nên là ở mức khoảng độ 5% thì lúc đó chúng ta thu được cái dòng tiền nó còn lớn hơn cả cái lợi suất trái phiếu chính phủ cơ đúng không ạ mà vẫn duy trì tài khoản tăng trưởng khi mà thị trường trở lại đúng không ạ thì cái việc là có cổ tức này rất quan trọng nó cho chúng ta có dòng tiền trong những giai đoạn khó khăn kể cả khó khăn uh, của nền kinh tế nó kéo dài thêm nữa đi chăng nữa đúng không ạ có những biến cố bất ngờ đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có những cái dòng tiền từ cái danh mục đầu tư của chúng ta sẽ tốt thứ tư nữa là lựa những cái cổ phiếu đầu ngành và có lợi thế cạnh tranh mạnh gia tăng được thị phần sau khó khăn thì sẽ giúp cho các cái cổ phiếu có thể tăng giá rất cao gấp nhiều lần so với tăng trưởng của index thì trên đây là những cái à, lưu ý chia sẻ của chúng tôi về cái việc tích sản cổ phiếu 2023 như thế nào cho hiệu quả thì quý vị quan tâm đến cái việc tích sản cổ phiếu thì hãy để lại comment phía dưới clip để chúng tôi cùng trao đổi, hỗ trợ quý vị nhà đầu tư làm sao cho chúng ta có được một mùa tích sản bội thu trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhà đầu tư.